Hello các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với channel của mình Mình là Benny Mười VN đây Và dạo gần đây thì mình không có upload một cái video nào là bởi vì Mình không có upload video trên Youtube á Lần này đây là tại vì những uh, lý do trên đây là những lý do trên mà mình không đăng video vào mấy tháng Thì chúng mình chính thôi vì mình chỉ gì các bạn kết bạn một con Lumion cái tên là Turtle trong Roblox Lumion Legacy Thì nói sâu thì mình thì nó sơ qua thì con này á trên tay nó là những cái đồ xịt sơn đó thì giờ mình đang ở thành phố Seferit vì ta nói là đừng với cái đồ xịt sơn nên là thỉnh thoảng nó hay sơn những cái bức tường nó vẽ lên nó từng từng là hình thì đây là một cái nó vẽ cho con Ikazuna đây và đằng này đây đó có một bức vẽ của chữ Legacy để cho Lumion Legacy đó thì tổng cộng là có như sáu bảy cái gì phải thì ở đằng đây nữa đó bạn xuống dưới đây đây, một cái nữa Có hình của con WeVote Ờ, đó Ok luôn Và đây một, một hình của chữ chữ của Legacy Đó Thì Ở đây nữa có một cái hình của con Sochi Đó Sochi Ở đây có một hình của cái chữ Legacy và thêm một hình nữa của con WeVolt đó <coughs> sau đó mấy bạn đi vô lại thành phố uh, ờ, Seferit á ok đi nhạc lên go, ok khi bạn vô thành phố Sevrid rồi các bạn ờ, ra ngoài lại một đó ra ngoài sau đó uh, bạn sẽ kiểm tra những cái lại những cái bút vẽ mà nó vẽ lên đó kiểm tra hết nếu bạn thấy nó thì, thì nếu mà bạn uh, kiểm tra hoài hoài thì có khi bạn may mắn sẽ thấy nó đang sơn lại bức vẽ đó đó đều kiểm tra cái dưới kia nè cơ kia không có luôn à quên nữa đằng này các bạn có một cái nữa đó chữ legacy luôn đấy kia giờ nếu bạn không thấy như mình đây thì các bạn hãy chui vào bên trong cái thành phố Severit một lần nữa đây vào bên trong lại lên coi sau đó thì bạn lại um, đi ra khỏi thành phố Severit vậy thôi đó sau đó là kiểm tra tiếp hạt kiện này cũng không có hình search cũng không có luôn vậy thì ba cái kia có hay không có không có không có không không có luôn còn cái kia ra đây không có luôn là kiểm tra tiếp vậy thôi chừng nào được rồi thôi đấy cứ tìm cứ đi tìm cứ đi tìm cứ đi tìm cứ đi tìm quay lại thành phố Sephiri sau đó thì lại đi ra cứ như thế ngoài luôn cứ như thế ngoài, đến chừng nào các bạn tìm được con uh, Charity rồi thôi ui Amber ta đang tìm Charity với mày Nhưng mà thôi kệ đấu luôn lấy kinh nghiệm Đó Jungle jutsu, Đấy đạp năng phát chất luôn Đó is super effective The wild Baroque fainted top gained 123 experience Nó là kiểm tra cái kia cũng không có luôn Con số chị cũng không có luôn Vậy thì Mấy kia có không nhở Chứ tiền mà không thấy nha Cái này là một hai lần được rồi Tự nhiên là ba lần kỳ kỳ Đây cũng không có luôn Vậy cái kia Có không cũng không có luôn Rồi, lại vào thành phố Seferit nữa rồi lại phải đi ra đi ra mình nghĩ là cái này nó sẽ mất rất là nhiều thời gian đây không có không có không có mấy bạn ơi từ kiểm tra mấy kia coi đợi mình đúng lặn nhé Ok bạn ơi, cuối cùng mình cũng đã tìm được cái con quỷ Charity này rồi mà mình quên quay nên là mình không có cảnh đó cho mấy bạn Nên là là thông cảm nhá thì mình tìm được có cái con quy motor ok thì mình lúc nào phải cứ đi ra đi vô rồi đi ra rồi đi vô nó có hình diễn mình nè đó hình diễn đó. đó thì mình ờ, đây đó là cái start của nó đó ừ. mình không hiểu lý do tại sao con này nó lại cầm cái cục ờ, power core nữa tôi kể đi không sao ok chẳng nhỏ gì à ok đó thì ờ, cái là hình như nó hệ độc với hệ kim con này chỉ có thể tìm được cách này giống tìm được trong môn giả với mấy con khác bình thường thì ờ, máu là 4 sao năng lượng là 5 sao tất có tầm xa là một sao thủ tầm xa là hai sao tốc độ là hai sao thủ thủ tầm gần là 3 sao và cận chiến là một sao con là con cái ok đó ờ, thì ờ, sau đó thì mình à, ổn ngủ đó ok thì à, mình à, xin phép kết thúc video tại đây đó ok uh, bye bye các bạn nha see ya